Hello, kênh à, YouTube Dương Đình Hữu đang à, có mặt tại à, bờ hồ của đường Hàm Nghi và hiện nay thì kênh YouTube của Dương Đình Hữu đang chứng kiến một cái hiện tượng rất đặc biệt đó là bắt cá trên đường phố. Như vậy là sau một buổi trời mưa tầm tã, mưa rất là to thì thành phố Đà Nẵng đã có một số tuyến đường đã bị ngập lụt. trong đó có các tuyến đường Hàm Nghi, Lê Đình Lý và đặc biệt là khu vực xung quanh bờ hồ của thành phố Đà Nẵng đây chúng ta xem đây đây là hình ảnh của bờ hồ nằm trên đường Hàm Nghi thành phố Đà Nẵng à, sau một thời gian dài từ sáng cho đến trưa một trận mưa rất là lớn thì à, các tuyến đường ở xung quanh bờ hồ này đã ngập nước và hiện nay thì à, nước đã rút xuống à, xin nhắc lại hiện nay đã rút xuống khỏi các cái tuyến đường xung quanh bờ hồ À, tuy nhiên có một cái hiện tượng xảy ra rất là đặc biệt đó là có rất nhiều loài cá, có rất nhiều loài cá nó à, đang mắc kẹt lại ở trên các cái tuyến đường xung quanh à, khu vực bờ hồ này. Cho nên à, đây là một cái hiện tượng rất đặc biệt đó là bắt cá trên đường. Sau một trận mưa thì sau một trận mưa nước ngập đầy tất cả các tuyến đường và sau đó nước rút xuống thì còn lại cái số lượng cá rất là nhiều. Cho nên là mọi người à, tập trung ra đây để bắt cá rất là đông đây trời đang còn gió cho nên là quay phim rất là khó đây này đây này đây đây này cá to đây này ô nhiều này à con nhiều lắm con nhiều lắm ở đằng sau á còn rất là nhiều đàn cá nhiều lắm nghe à, hiện nay thì nước rút xuống à, tuy nhiên à, còn rất là nhiều loài cá có mặt ở trên à, các cái tuyến đường xung quanh khu vực à, bờ hồ này cho nên à, các em nhỏ các em nhỏ rất là vui tươi và <laughs> cùng với à, các bạn để bắt cá rất là à, đây là một cái à, cái hoạt động rất là vui đấy các bạn này đây em nhỏ này là bắt được con con đưa đưa chú quay coi đấy hai bịch cá lúc này bắt đó hả ô nhiều thế con nhiều lắm lấy cái rổ đi lấy cái rổ ra bắt đi À, sau khi ờ, nước rút xuống khỏi cả cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ thì ờ, cá nó xuất hiện ở trên à, các cái tuyến đường này rất nhiều đây cá đang xuất hiện trên các tuyến đường rất nhiều và uh, những người dân những người dân trong đó có các trẻ em à, mang các cái rổ ra để bắt <laughs> rất là nhiều nhá nhiều lắm đây này ô oh. đây đây đây ô oh, nó nhảy ra kia nhảy ra kia thờ các em nhỏ tập trung ở đây rất là đông để bắt cá này đây đây nhiều đi nhiều đây múc cho nhân múc cho nhân múc cái rổ đấy quẹt qua một phát cho nhân có nhiều con to lắm con tí nữa mà nước xuống tí nữa là, là nó bay ở lên trên đường á cột lại cho kỹ cột lại cho kỹ xong xong hai cái bao lớn đó bỏ vô cái bao bao bỏ vô cái bao lớn kìa bỏ hai bao đó luôn bỏ hai bao vô bao lớn luôn Đây à, mọi người nhân người dân và các em nhỏ à, ra đường để bắt cá rất là nhiều. Đây chúng ta quan sát thấy là nhiều đàn cá, có rất nhiều đàn cá rô phi. À, và à, các em rất là hứng thú, rất là vui vẻ để à, cùng nhau bắt cá. Đây là một cái hình ảnh rất là đặc biệt đúng không các bạn và các em à, rất là thích thú bởi vì đây là rất là hiếm đây nhìn này rất là hiếm này đây cá rất là nhiều đây đây có một đàn cá này ô oh, đây nhiều này đây nhiều các em <laughs> toàn nhân lên lấy cái rổ múc nhân lên mới được đây nhiều đây nhiều này cá to này Ê. ở đây cá to này Cá rô phi tha hồ luôn Này anh quay cái này Cá này là ăn được rồi Cá này nấu Cá này nấu canh ăn được rồi Đấy Nó nhảy ra, ô nó nhảy ra Mày nhảy Mày nhảy hiện nay là trời à, đang mưa lại hiện nay là trời đang mưa lại thì chúng ta nhìn thấy bờ hồ bên kia lúc sáng là nước đầy mập lên lúc sáng là nước ở bờ hồ rất là nhiều nhưng mà hiện nay thì à, nó đã rút xuống nhiều cho nên nó có cá ở quanh cái đường này uh, cá tha hồ này Ô, <laughs> nhiều chưa? cá này nuôi mái một lớn rồi ăn nhỏ quá dọc chơi thôi nha Ủa đâu kia còn cá to kìa đâu kia còn cá to kìa ờ, còn có con cá trê cái gì á ô cá té cá té cá té, ô cái cá té to anh anh đưa lên xem anh ô cá té to nhỉ lấy cái giấy gì cột cái cái cái, cái miệng nó lại dạ. hoặc là có cái bao ni lông á không? trong này à? <laughs> cá tha hồ lúc này bên kia có một cả con cá rô phi to kìa à, cá tê được kìa thấy chưa <laughs> Ô gì chi mà, mà nhỏ này mà bắt được cá hả? Sướng chưa? Bắt lên được kìa. Ai bắt đấy? Con bắt hả? Mấy con? Năm con à? Bắt bắt tiếp nè, bắt tiếp nè đó, đó. Bắt lên nhanh nữa, đúng rồi. Đấy, con nhiều nè, con nhiều nè. Dạ, bắt nhà nhà thôi còn nó chảy máu vậy. đấy đấy đấy nhiều đấy nhiều đấy bắt đi À, sau khi các em bắt cá xong thì à, bỏ lại xuống dưới hồ để cho nó to à, chủ yếu là bắt cá để vui chơi thôi bắt cá để vui chơi sau đó là thả xuống hồ lại để nuôi khi nào lớn thì ờ, mới ăn được lúc này ở đâu kia có con cà tê to này ờ, thả xuống hồ lại nuôi cho lớn rồi mãi mốt rồi ăn bây giờ hơi nhỏ ở đây có một đàn cá rất là nhiều này đấy một đàn cá này ờ, mọi người ờ, bắt cá chủ yếu là vui thôi các em nhỏ chủ yếu là bắt cá chơi cho vui thôi sau đó là thả lại xuống hồ đây đây đông này đấy, đây nhiều này bây giờ rất là nhiều cá bây giờ bị mắc kẹt ở trên đường này bị mắc kẹt ở trên đường này nó đang à, đang tìm cái đường xuống này ừ, đây này Đấy. đấy một đàn này đây một đàn này hiện nay là cá đi trên đường rất là nhiều này nhưng mà cá này rất là nhỏ thôi cá này còn nhỏ cho nên là sau khi các em vui chơi và bắt xong thì ờ, thả à, những chủ cá này ờ, xuống lại dưới hồ đấy nó tập trung ở cái chỗ này đông này chỗ nào mà có cái vùng nước thì ờ, chỗ nào có cái vùng nước thì nó tập trung xuống này đấy rất đông đấy ô oh, nó nhảy lên đây nhảy lên đây này đấy nhảy lên ở đây nó tập trung đi theo đàn này đấy nó đi theo đàn luôn này nó đi theo đàn nó đi lui đi tới đi lui đi tới không biết đi đâu nó chạy lui lại ừ, rất là nhiều này trúng nó đi theo đàn rất là nhiều ừ. đàn nó nhảy lên này cá đầy tha hồ nhá đi đây này đi đây đây có một đàn này đây có một đàn này oh, có một đàn này uh, đó em này ướt hết rồi mấy em nhỏ này ướt hết rồi này đúng là vui luôn à, mấy người dân và các em nhỏ ra cái đường này bắt cá rất là nhiều rất là đông rất là vui đấy bắt xong rồi à, thả xuống lại hồ để à, nuôi khi nào lớn thì à, bắt tiếp khi nào lớn thì bắt về ăn về chắc ở dưới hồ này nhiều lắm chị dưới hồ này á đổ xuống đi con được một con rồi hả để mình à, quay lại một lần nữa cho các bạn xem này đây là hình ảnh cái bờ hồ ở đây gọi là bờ hồ đường Hàm Nghi đấy các bạn bờ hồ đường Hàm Nghi của thành phố Đà Nẵng đấy bên kia là khu căn hộ cao cấp bên kia tức là từ lúc sáng đến trưa là trời mưa rất là lớn và bờ hồ này ngập ngập lên tất cả các cái tuyến đường xung quanh bờ hồ này các bạn này tất cả các tuyến đường xung quanh bờ hồ nhá à, sau đó thì à, trời à, ngừng mưa trời ngừng mưa thì à, nước rút xuống nước rút xuống thì à, thì à, cá nó nó nó xuất hiện ở các cái đường xung quanh bờ hồ này rất là nhiều cho nên các em nhỏ các em nhỏ và một số anh chị lớn lớn cũng ra để bắt cá cho vui thôi mà bắt xong rồi á bắt cá xong rồi thì các em nhỏ lại đem thả xuống hồ Đấy, các em nhỏ bắt xong được thả xuống hồ rồi chờ cho nó lớn rồi ờ, bắt tiếp Đấy, bởi vì cá này là nhỏ thôi cá này nó còn rất là nhỏ nhưng mà ờ, đây là thú vui của các em ờ, chơi cho vui thôi bắt chơi cho vui rồi múc vô múc nhân vô múc nhân vô múc, múc nhân vô đi bắt đúng như thế đi động đi động không phải vô là được các em nhỏ ờ, đang ờ, vui chơi và bắt cá sau đó là đưa những cái con cá này xuống để bỏ lại xuống hồ cho cá nó to còn đây chủ yếu là các em ờ, vui chơi thôi bắt cá thôi nhưng mà cá này không ăn được cá này còn nhỏ chưa ăn được cho nên ờ, sau khi bắt xong thì các em nhỏ lại bỏ xuống hồ bỏ xuống ờ, dưới hồ để cho nó to và sau này thì mọi người sẽ đi câu về ăn Đấy, sau khi ờ, sau khi ờ, bắt cá xong thì từ từ các em từ từ từ từ cái té đó sau khi bắt cá xong thì các em này mang qua hồ để đổ xuống hồ đổ xuống hồ cho nó lớn Mục nhân lên là được, mục nhân lên là được. Con mục nhân lên là được, con mục. đủ dân số. giữ giữ các em nhỏ cho nó chạy qua đường con con con chuẩn bị nè con chuẩn bị bị ướt rồi Thank you. đây này đây này đây này từng đan đây này đan đây này đan đây nhiều này nhưng mà cá còn nhỏ lắm cho cá xuống hồ Ú, cá tha hồ cá nhiều đấy cho cá xuống hồ Rồi, chạy đi chạy bơi đi sắp xuống đây là tỉnh này à? tí nào nó nó nó tỉnh đó rồi, dễ chết rồi Trời ơi, nhiều lá em lùm cũng thả xô nè. Ô nhiều rồi. Đây đây. Uh nhưng mà cá này nhỏ mình bắt mình thả xuống rồi mai mốt mình câu lên ăn nó đang mệt đó kìa nó đang bơi bơi kìa <laughs> nãy giờ nó nó, nó mệt quá nó say À, như vậy là kênh YouTube của Dương Đình Hữu đã ghi lại một số hình ảnh các em nhỏ và một số người dân à, cùng à, bắt cá ở trên à, các cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ của thành phố Đà Nẵng. À, sau một trận à, mưa rất là lớn, nước đã ngập lên các tuyến đường và cá đã bơi lên. À, khi mà nước rút xuống thì cá xuống không kịp cho nên à, người nhân và các em nhỏ đã rất là vui vẻ ra bắt à, cá ở các cái đường này và sau đó thì các em à, thả thả các cái đàn cá này à, xuống lại ở dưới bờ hồ chứ các bạn không mang về bởi vì là uh, cá này còn rất là nhỏ chưa thể ăn được và đây là một hình ảnh rất là vui uh, đây là một cái trải nghiệm của các em nhỏ khi mà các em được uh, tham gia bắt cá bởi vì các em uh, là dân uh, thành phố dân thành phố cho nên ít khi phải ờ, lồi lội xuống nước, ít khi phải ờ, chứng kiến những cái cái bắt cá như thế này. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì các em rất là vui, rất là hạnh phúc và nhiều bạn rất là tò mò và muốn ờ, tham gia bắt cá xem như thế nào. Và các em chứng kiến một cái buổi bắt cá rất là vui vui. Đấy, bên này cũng còn nhiều người đang còn bắt này. Đấy. Người ta bắt cá sau đó là bỏ xuống hồ đấy các bạn nha. Bắt cá xong là thả xuống hồ lại để nuôi chứ cá nhỏ này thì không ăn được còn ờ, những con cá nào mà to có thể ăn được thì ờ, mang về ăn đấy những con cá nào mà to có thể mang về được thì ờ, mang về để ăn còn lại là thả lại xuống hồ vâng à, kênh youtube dương đình Hữu xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn rất mong sự ủng hộ của các bạn à, đối với kênh youtube của Dương Đình Hữu bằng cách like, share and đăng ký subscribe để kênh youtube của Dương Đình Hữu ngày một phát triển hơn Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn